1 tháng 2. Ngày mùng 1 tháng 2 năm 2023 và trên diện tích của thầy Thích Nữ Diệu Tâm ở chùa um, Hoàng ba tại thôn Trung, xã Cánh Nợi, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. À, ở đây với diện tích tổng số là 4 xà Bắc Bộ là à, 4 xà Bắc Bộ thì bằng 1.000 1.380 mét vuông và ở đây thì chúng tôi chỉ đạo 10 cân silic Tân Phát bằng hai túi 5 cân này và 3 cân đạm và 3 đến 4 cân kali chỉ cần bón như vậy là xong cho một vụ và năng suất sẽ đạt được khoảng sấp xỉ 3 tạ lúa khô trên một 16 Bắc Bộ và sau đây chúng ta đến với một quy trình để rắc phân uh, xạ vâng mời bác bác uh, đổ phân ra điện với uh, sử dụng 10 cái phân silic này thì thưa chị là chị sẽ hướng dẫn cho bà con biết thêm rằng là đây này ở đây là mình à, bón lót ở giai đoạn này là bao nhiêu và thuốc một là bộ là mình bón thế nào à, mỗi một xào là chúng tôi à, sẽ bón là 5 cân là bón lót đấy hả vâng. đây là bón à, à, Felix này là nó rất à, có trọng lượng cái thứ nhất là nó làm cho bón lót là nó làm cho dễ ấm và dễ mạ nó nhanh phát triển và nó cũng ngồi nhanh và cái thứ hai nữa là nó phát triển đồng đều cái thứ ba nữa là hạt giống nó nảy mầm rất ừ, còn những hột nào nó nảy mầm rất tốt vâng. Sau à, khi mà chúng tôi à, bón lót như vậy là mỗi xào bắc bộ là chúng tôi à, sẽ lót 5 cân 5 cân silic 5 cân silic Tân Phát Tân Phát Vâng Và đến giai đoạn mà nào thì mình lại dắt thu tiếp 5 cân ạ? Đến giai đoạn tiếp là lá nó đã gọi là nó đã đang đang đang sự trưởng thành tức là vâng. giai đoạn mà nó giai, giai đoạn đang trưởng thành giai đoạn mà nó nói rõ cho bà con là giai đoạn mà đang tỉa rậm và lúc vâng, đấy bây giờ là nó chuẩn đang tỉa ờ, coi như là tỉa và rậm thế là bón thúc một đấy bón thúc ờ, thúc một đấy bây giờ mình giai đoạn đi giờ là mình bón lót còn sau đó bón thúc một thì mình lại bón tiếp vâng, lúa đang chuẩn bị trưởng thành thì ờ, ra rễ đều và coi như là hạt giống nảy mầm được tốt rồi là đến lúc mà mình tỉa ra cấy thì là mình lại dặn thêm vâng. một 5 cân nữa trong vâng, một sả và cộng với mấy cân đạm ạ còn à, ba cân đạm vâng và cộng với ba cân đạm thì cái việc mà mình uh, rắc uh, xạ như thế này thì giúp cho uh, cây cái cái cái cái mầm này này nó ngồi yên nó cắm sâu xuống này nó ngồi yên mình à, ném xuống đâu mà nó đâu. À, phát triển nhanh vâng nó ngồi yên là nó phát triển nhanh nó phát triển nhanh nó cắm cái bạ xuống nó phát triển nhanh và kể cả là trong nếu như mà sau khi mình ném mạ xuống mình mình xạ xuống mà không may gặp những trận mưa lớn mà mà cái cái cái cái cái mầm này nó nổi trên mặt nước thì khi mà có phân silic lót trước như thế này thì cái cái mạ cái xạ này này nó này cắm được cái rễ xuống nó cắm được cái rễ xuống nó hòa tan trong nước và nó sẽ cái rễ mạ nó lại hút được cho nên là nó ờ, lại cắm được xuống đất luôn nó lại cắm xuống đất và nó không bị nổi cái cái cái cái cái xạ lên trên mặt nước lên. đấy nó không nổi cái mạ lên trên mặt nước nó cắm được xuống và một cái nữa là cái ưu điểm của phân silic là khi mà mình dắt phân silic vào nốt như thế này thì nó làm ấm chân cây mạ nó giúp cho cây mạ sinh trưởng phát triển tốt hơn cho nên bà con lưu ý là lên ta lên uh, rắc lót bằng phân silic trong giai đoạn xạ cũng như là giai đoạn cấy lúa thì bà con nên rắc và nếu như bà con có điều kiện thì chúng ta có thể là một sao Bắc Bộ 360 m2 thì ta rắc là 10 cân silic cho một sào tức là tổng hợp từ đầu vụ đến cuối vụ là ta cho 10 cân silic 3 cân đạm và 3 đến 4 cân kali như vậy là xong một vụ còn nếu như bà con không có điều kiện về kinh tế thì bà con có thể rắc là 5 cân silic 5 cân silic thì ta phải cho khoảng 4 cân đạm và 5 cân kali cho một sào như bón như vậy là lượng nó vừa phải nó không mất nhiều à, cái cái cái chi phí ban đầu nó không mất nhiều và nó không tốt quá thì cây mạ thì cây lúa sau này nó sẽ cứng cứng cây vàng cây bóng cây và cái à, cái tỷ lệ đẻ nhánh của nó rất là tốt và cái đồng của nó thì to đồng đều như nhau to đồng đều như nhau và khi chỗ thì nó chỗ đồng đều chỗ thoát đồng đều và ừ, vào mẩy trong trẻo Ờ, cũng như là cho cái tỷ lệ hạt ở trên bông cao hơn và các bông trong một khóm thì nó nhiều tức là nó nó toàn là nhánh cái nó không ít có những con và đặc biệt nó giảm nó không gần như là cái tỷ lệ nhánh vô hiệu là nó không có và cái bông cái hạt tỷ lệ hạt trên bông thì nó nhiều hơn so với dùng phân bón thông thường khoảng độ 25 đến 30 phần trăm mẩy đạt ở trên lúa nó đạt được từ 90 đến 95 phần trăm thì cái kết quả này là chúng tôi cũng đã làm khảo nghiệm với uh, trung tâm khuyến nông của tỉnh Bắc Ninh nếu như mà không có vân silic thì bà con có thể dắt từ uh, ờ, 10 đến 15 cân lân năm thao Đấy, nhưng mà có phân silic thì bà con nên giảm đi một nửa lượng đạm lân LVK đạm lân kali hoặc NPK thường dùng thì bổ sung thêm từ 5 đến 10 cân silic thì giúp cho xạ à, cây bạ nhanh phát triển uh, giúp cho lúa nhanh phát triển sinh trưởng phát triển tốt và cứng cây đanh rảnh bộ rễ khỏe phát triển đồng đều và Vâng thưa bác là với những cái ruộng à, xạ như thế này à, với diện tích là 360 mét vuông thì mình sẽ xạ khoảng bao nhiêu cân giống là vừa? Với uh, diện tích như thế này thì uh, chúng tôi thường thường sử dụng là một là cân rưỡi giống, vâng. chân một xào bắc bộ. Vâng. Vâng, để cho nó gọi cho muốn cho là mông mạ nó thật đẹp ấy, thì là ta ngâm à, ba sôi hai lạnh và ta sẽ ủ à, trong thời gian nhất định thì là mông mạ nó sẽ đẹp và nó sẽ đều và nó phát triển à, rất là đều đặn và phát triển rất nhanh và rất đều mông mạ rất đều khỏe mạnh Đấy, khi xuống đất thì chúng ta làm đất được rồi thì là xuống là cái mộng mạ nó rất là phát triển vì cái điều kiện là À, thời tiết lạnh thì à, nó lâu à, nó lâu mọc mầm hơn nhưng mà thời tiết ấm thì nó sẽ nhanh mọc mầm hơn vậy cho vâng. nên là cái điều kiện nó cũng do thời tiết là cái thứ hai cái thứ ba nữa là chúng ta nên làm thế nào mà ừ. cho nó đúng với cái công việc nhà nông vâng. thì là phải gieo phải đều không bác gieo đều tay gieo đều tay vâng. à. gieo đều tay nhẹ nhàng vâng. và những cho hạt tóc nó xuống đất để để cho nó đều đặn coi vâng. như là khoảng cách cây cách cây là một phân một một một cây vâng. để cho nó à, phát triển được nhanh chóng và cái thứ hai nữa là nó đảm bảo được cái mật độ trong à, ruộng nó lên à, nhanh và khỏe ta không nên à, dùng à, à, bón nhiều à, ta không nên dùng là gieo dày quá thì vâng. cây nó không phát triển được mạnh nó không để nhánh được không nhiều. để nhánh được nhiều mà vâng. ta phải là làm đúng theo quy quy trình thế là nhà nước đã ban ra là từ một cân rưỡi đến một cân hai từ một à, cân hai cho đến một cân rưỡi một cân hai cho đến một cân rưỡi để ta làm trên một xào bắc bộ là vâng. ba 160 mét vuông là ta vì à, cái chỗ cái chỗ này của của bên các chị làm các bà làm ở đây là do chỗ này nó là đất à, là cái vùng trũng đúng không? Vâng, nó trũng cho nên là cái việc mật độ mà nó đẻ nó không được mạnh cho nên mình phải bón à, mình phải bón, gieo nó dày hơn vâng, phải không? Dày hơn là một vâng. ừ, à, mất nhiều hơn. Cân rưỡi, và vâng, cân rưỡi còn bình thường là các chị chỉ dùng đến độ một cân đến cân, cân hai thôi phải không? Vâng. đã chọn cái phương pháp là uh, à, gieo là cân rưỡi giống trên một sào bóc bộ như thế này để cho nó an toàn đúng rồi. Vâng. Rồi sau khi nó dày mà nó lên được rồi thì lúc đấy tỉa đi sau cũng à. không, vấn đề gì hả? Vâng. Các cụ ngày xưa nói rằng là gieo dày thì đầy thóc nhưng mà không phải đâu ạ. Gieo dày bây giờ là cái quan trọng ấy là cắn. sau khi là mình chị kia là mình chỉ sẽ tỉa dặm là cái chỗ là để cho cái mật độ nó vừa phải hả? Vâng, vâng. bà con có thể dùng à, cái phân bón nốt bằng cái phân tổng hợp NPK thì khi mà có silic cho đến 5 cân silic à, trên một sao Bắc Bộ và kali thì chúng ta chỉ bón khoảng độ tầm 3 4 cân trên một sao. Đấy. Thì à, khi mà bà con không có không bón bằng phân silic thì cái lượng đạm lân kali hoặc NPK thì mình phải bón tăng gấp đôi so với cái lượng mà chúng tôi vừa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 đánh vào nút thình của chuông vào chữ vào biểu tượng bàn tay nếu bà con yêu thích video này thì mình sẽ nhấn vào một cái biểu tượng bàn tay và hãy nhớ đăng ký kênh để được đón nhận nhiều video hay hơn nữa thiết thực hơn nữa và một mùa xuân đang đến à, vụ à, kính chúc bà con có những vụ chiêm xuân năm 2023 gặt hái bội thu xin chào và hẹn gặp lại bón như vậy thì cái lượng phân nó vừa phải chi phí không tốn kém mà giá thành nó không quá cao nhưng mà lại giúp cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt và đặc biệt là khi có phân silic thì giúp cho cây lúa rất là cứng cây cứng cây và uh, tỷ lệ đẻ nhánh cao cũng như là cái ờ, sự uh, khi mà làm đồng thì tất cả các đồng nó dài bằng nhau nó to bằng nhau tức là cây thì vàng à, cây thì vẫn còn xanh cây xanh nhưng mà quả đã chín rồi và lá của lúa là của lá gừng rất là đẹp và cái lá của nó cứng nó đứng dựng lên thì nó giảm được những cái bệnh à, trên ví dụ như đốm sọc vi khuẩn hay là lùn sọc đen phương lam hoặc là uh, những cái sâu cuốn lá vân vân và bà con nên giảm cái lượng đạm đi đấy cho dù ta bón xinic hay không bón xinic thì ta cũng nên giảm cái lượng đạm ta bón một cái lượng đạm vừa phải thì nó hạn chế được cái sâu bệnh cho lúa xuân này bởi vì à, mùa xuân là cái mùa mà phát sinh nhiều sâu bệnh nhất trên lúa mà bà con bón nhiều đạm quá thì cái lúa nó non tơ và non tơ là đồng nghĩa với sâu bệnh nhiều thì à, lưu ý bà con là chúng ta nên giảm đạm và chúng ta lên giảm đạm nâng kali à, bởi vì đạm nâng kali là phân đa lượng còn phân silic là phân trung lượng thì ta bổ sung thêm ta giảm cái phân đa lượng đi ta bổ sung thêm cái trung lượng vào thì cây lúa nó cứng cây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 nhấn vào chữ đăng ký miễn phí để được đón nhận nhiều video hay hơn nữa tiếp thực hơn nữa ờ, và nếu các bạn thấy yêu thích cái video này thấy video này hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ tới mọi người thân và hãy cho chúng tôi xin một like tức là nhấn vào biểu tượng bàn tay ờ, để ờ, cho chúng tôi biết rằng các bạn đang yêu thích video của chúng tôi và cuối cùng thì xin chào và hẹn